Kính chào IQ em đó, kính chào cô Sương Mai, mến chào cô Hạnh Kiểm, mến chào cô Trần Đạo, kính chào Thái An và mến chào Nhung Phạm. Một lần nữa con thành kính lãnh lệ chư tâm đức như pháp kính chào đạo tràng. Sa thú, sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lệ tri ân thượng tòa minh Hạnh, đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con như Pháp xin thay mặt đầu tràng, kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thay mặt đầu tràng lễ bái tam bảo và thọ truyền quy giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Sẵn Đông đã mở room và cho đạo tràng được chính Pháp. năm Mô Bích Hai giá. Dạ hôm nay thì Như Pháp không thấy có Đại Đức Tuệ Đức vào trong đạo tràng.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 bồ bu nà tí giá thà phù sàng attano vanacha đề tí ca linh quá ký ta hòa xá thù Sudat sang vachaman nhi sang attano vanadutta sang pare sang cha ní ô puna tiyatha phu sang attano vanacha đề tí ca linh quá ký ta hòa xá thù dễ thai thấy lỗi người lỗi mình thấy mới khó lỗi người ta phanh tìm như sàn trấu trong gạo còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài bản dịch của hòa thượng thích minh châu sú đá sằng quát cha man nhê sằng á tá nô bá na đú đú đá sằng bá rê sằng hí sô quát trà ni ô cú na tí giá thà phu san áp tá nô bá na trà đề tí cá linh quá ký tá hòa xá thô lỗi người thì dễ thấy ngay lỗi ta khó thấy khó hay giường nào lỗi người tỉ mỉ bới đào tìm trấu trong gạo đếm sao trời mờ lỗi ta ta giấu ta ngơ ta còn che đậy giả giờ ngụy trang bản dịch của hòa thượng giới đức kính mời sis trần đạo Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Trung Thọ Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Như Khá, cô tu nữ tự viên kính chào quý anh chị trong đạo tràng Con xin ờ, kể câu kinh khóc cứu số 252 ạ à. Và cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ Sù đa sang qua chà man nê sang Atano ba na đục đát sang Bà rê sang hi sô vát cha ni Arunati Yathao Sang Atanova Nachareti Kalimwaki Tavasato Sutta Sangwat Cha Mạnh Sang Athanova Na Đột sanghi sovatchani avunadi yaghao sang atanobana chadeti kalimwaki tawa satho dạy thai thấy lỗi người lỗi mình thấy mới khó lỗi người ta phanh tìm như sàn trấu trong gạo còn lỗi mình che đậy như kẻ gian dối bài đó là khổ thơ của hòa thượng thích minh châu lỗi người thì dễ thấy ngay lỗi ta khó thấy khó hay giường nào lỗi người tỉ mỉ gói đào tiền trấu trong gạo đến sao trời mờ lỗi ta ta giấu ta ngơ ta còn che đậy giả dờ ngụy trang đó là hở thơ của hòa thượng giới đức con đã kể xong ạ xin gửi mít lại cho ship shop ngoài cai à. Dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn cô Trần Đạo và xin phép hát nguồn đạo cai nha. Dạ, cảm ơn cô Trần Đông, cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng, cung thịnh đại đức, đại đức ạ. À. Dạ, con thấy sư đã vào đạo tràng rồi, sư có trước máy không? Sư cho con một tín hiệu ạ. À. 50 bích tha giá và để đức từ đức có trước máy không cho con xin một tín hiệu và dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư à, tiên ông bài pháp quốc kinh số 252 là Ồ, sư vị rất mít rồi dạ một là sư không nghe được hai là sư thấy đạo tràng ông bài rồi sư rời trung luôn rồi thôi bây giờ mời pháp nguồn lao cai nha Dạ, sa thứ sa thứ cô như Pháp ạ. Dạ, con uh, kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đỉnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đỉnh lễ cô tu nữ như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng và dạ, xin phép được ôn bài câu pháp cũ 252 ạ. Dạ, cảm ơn cô Dạng Đông, cô Hạnh uh, Kiểm cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, con xin phép được đọc. Sudastang quát cha mạnh nhì sang áp ta nô pa na đút đáp sang pa rê sang hi sô wa cha ni ô pu na ti ya tha pu sang áp ta nô pa na cha đề ti ca linh wa kita wa sa thô Suda sang vacha mạnh nhì sang atano panadut da sang pare sang hiso vacha ni opunati yatha pu sang atano panacha đề ti ca linh hòa dễ thay thấy lỗi người lỗi mình thấy mới khó lỗi người ta phanh tìm như sàng chấu trong gạo còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài bản dịch của hòa thượng thích minh châu lỗi người thì dễ thấy ngay lỗi ta khó thấy khó hay đường nào lỗi người tỉ mỉ bới đào tìm chấu trong gạo đếm sao trời mờ lỗi ta ta giấu ta ngơ ta còn che đậy giả vờ ngụy trang bản dịch của hòa thượng giới đất con xin phép được kệ dù đã dù đã sang qua chả anh nhé sang atanopa na đúc đa sang bà đế sang hi sổ qua cha hắn ni okunati ya tha pu sang atanopa na cha deheti kalingwaki tawasatho sudasangwa cha manye sang atanopa na runda sang paresang hi so wachahani opunati tha pu sang atano pa na cha de ti ka lengua ki ta wa sa tho dễ thay thấy lỗi người lỗi mình thấy mới khó lỗi người ta phanh tìm như sàng chấu trong gạo còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài bản dịch của hòa thượng thích minh châu lỗi người thì dễ thấy ngay lỗi ta khó thấy khó hay đường nào giường nào lỗi người tỉ mỉ bới đào tìm chấu trong gạo đếm sao trời mờ lỗi ta ta giấu ta ngơ ta còn che đậy giả vờ ngụy trang bản dịch của hòa thượng dưới đất dạ con đã đọc bài xong con xin kính mời một vị kế tiếp ạ dạ sa thú cô dạng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 quát cha mình nhề sang Atano bana đúc đa sang Phá rề sang hí sổ quát cha ní Ô cú nà tí giá thà bù sang Atano bana cha đề tí Cá liền quá ký tá sát thô út đát sang quát chá man nhê sang atano pana đúc đá sang pare sang hí so quát chà ní ô phú na tí gia thà phu sang atano pana chà đề tí cá liên quát khí tá hòa xa thổ dễ thai thấy lỗi người lỗi mình thấy mới khó lỗi người ta phân tìm như sàn trấu trong gạo còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài bản dịch của hòa thượng minh châu lỗi người thì dễ thấy ngay lỗi ta khó thấy có hay giường nào lỗi người tỉ mỉ bới đào tìm trấu trong gạo điếm sao mờ trời mờ lỗi ta ta giấu ta ngơ ta còn che đậy giả giờ ngụy trang bản dịch của hòa thượng giới đức và yeah, âm nhân đó ông bà xong mến mời bàn tay của sĩ sương mai dạ lô một hai bốn chắc chị sương mai chị chị dạ, sao nam mô bức dạ nam mô tham ma giá dạ. nam mô sang kha giá dạ. con thành kính đảnh lễ chư tôn đức kính lễ thượng tọa minh hạnh kính lễ quý cô tu nữ cô như và quý thiền nam tín nữ và bây giờ tự nhiên xin kể kinh pháp cú số ba à, trăm Su đa sang quát Trăm mạnh nhẹ sang một bát đa sang hi sa ní ô sang atano banacha đề tí Kaling wakita qua tăng a à, ta mô ba tục đa a rê sa nghi sô chi ô bu na ti phu sang ta no na cha đê ti linh qua xa từ cõi người mình thấy mới khó khó lỗi ta phanh tìm trấu trong gạo với mị đã gia của thơ thì về đổi tường nào tiền trấu trong gạo gạo đếm sao lỗi ta ta giấu ta ngơ ta còn che đậy giả vờ ngụy trang phổ thơ hòa thượng giới đức dạ à, bây giờ tự nhiên à, kính mời à, ờ, theo theo hàng thứ tự đi ha cái chị lạc lê dạ kính mời à, chị Lạc Lê ạ dạ kính cảm ơn cô để dạ, cô à, kính cảm ơn à, cô Dạ, biết âm thanh nghe dạ cảm ơn anh cô ờ, cô Như Pháp cảm ơn ờ, Tina đã cho biết âm thanh rõ. Dạ cảm ơn chị Trần Đông. dạ con xin đọc cấp bút cứu số 252 Sú đất sân quá cha mê nhề sân át tắt đồ bán nát đút xá sân ba rề sang hi so quá cha cha ni o o puna puna ti yak tha tu sang atano pana cha đề tí ca linh ca linh quá ký tà vô thắt thắt sổ dễ thay thấy lỗi người lỗi mình thấy mới khó lỗi người tóc phanh tìm như sàn trấu trong gạo còn lỗi mình thì cha đậy như kẻ gian giấu bàn và đó là bản dịch của hòa thượng thích minh châu lỗi người thì sẽ thấy ngay lỗi ta khó thấy có hai giường nào lỗi người tỉ mỉ bới đào tìm cháu trong gạo đêm sao mờ đêm sao mờ lẩu ta ta giáo ta ngơi ta ngơ ta còn cha đại giả vờ ngụy trang dạ đó là bộ thơ của ngài với đức dạ con uh, dù đã sanh quang trà mạnh nhẹ sáng atano pa na đút đa sang bà rê sâm mi sô wa cha ni ô pu na ti ya dạ tha bu răng atta no pa na cha de ti ca linh qua kinh cả quán xa thô dễ thay thấy lỗi người lỗi mình thấy mới khó lỗ người tóc phanh tìm như sàn trấu trong gạo còn lỗi mình cha đại như kẻ giam giấu bài và đó bản dịch của ngài thượng thích minh châu lỗ người thì dễ thấy ngay lỗ ta khó thấy khó hay đường nào lỗ người tỉ mỉ bới đào tìm cháu trong gạo đếm sao trời mờ đêm sau trời mờ lỗi ta ta lỗi, lỗi ta ta lỗi ta đấu ta ngơ ta ta giấu ta ngơ ta còn cha đại giả vờ ngụy trang giả phổ thơ ngày gia đức và con đã đọc xong kính mời vị kế tiếp và cảm ơn à, cô liệu pháp cảm ơn à, cô đặng đông dạ yeah. Dạ, Sương Mai, không biết chị Trần Đạo đọc rồi chưa chị? Hay là Sương Mai đọc rồi chị đọc nhé. Sương Mai bị rớt mí không ai không biết thấy không biết cô đọc rồi chưa. Con Sương Mai Nam mô Buddha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô kha giá. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ, Sương Mai kính chào chư quý thiện hữu. Sương Mai xin đọc pháp cú 252. Su đá sang quách giá man ye sang atano panna du đá sang pare sang hi so wak ya ni opunati yatha pu sang atano panna cha đề tí ca liềm ca liềm ta wa sát thô su đá sang wak ya man ye sang atano panna du đá sang Bá rệ sằng hí so vắc cha ni ô pu nhát ti giá thà pú sằng atano pan na cha đề tí ca liêm ca liêm hòa kít ta hòa sát thô su da sang wak cha man ye sang atano pa na du da sang bà rê sang hi so wak cha ni o pu nha ti ya tha pu sang atano pan na cha de ti ka lim wa ki ta wa sa tho su đa sang quát cha man ye sang atano pan na đúc đa sang bà rê sang hi so wa cha ni ô u nha ti già tha phu sang a no pan na cha đê ti karim wa ki ta wa sát thô dễ thay thấy lỗi người lỗi mình thấy mới khó lỗ người ta phanh tìm như sàn trấu trong gạo còn lỗ mình che đậy như kẻ gian giấu bài bản phổ thơ hòa thượng minh châu lỗ người thì dễ thấy ngay lỗ ta khó thấy khó hay được giường nào lỗ người tỉ mỉ bởi bối đào tìm trấu trong gạo đêm sau trời mờ lỗ ta ta giấu ta ngơ ta còn cha đậy giả vờ ngụy trang bản phủ thơ hòa thượng giới đức và kính mời không biết chị trần đảo rồi chưa đã kính mời chị cô nhung phạm ạ à. Dạ, sa thú cô Sương Mai ạ. Nam mô Bút Thaya, Nam mô Thăng Maya, Nam mô Sang Khai Sankhaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phí Lý Giá Tá Ná. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin cảm ơn cô Dạng Đông đã cho bài ạ. Con xin được ôn câu pháp cú 252 ạ. Sudat sang wachat man ye sang atano pana dudat sang pare sang pare sang hiso ni wachani opunati yatha phu sang atano pana cha đề tích các linh quá kít tạo sát thù dễ thay thấy lỗi người lỗi mình mới thấy thấy mới khó lỗi người ta phanh tìm như sàng chấu trong gạo còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài lỗi người thì dễ thấy ngay à bản dịch của hòa thượng thích minh châu con chẳng hỏi lỗi người thì dễ thấy ngay lỗi ta khó thấy khó hay đường nào lỗi người tỉ mỉ bới đào tìm chấu trong gạo đếm sao trời mờ lỗi ta ta giấu ta ngơ ta còn che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 mọi mình thấy mới khó mọi người ta phân tìm nhưng sàn trấu trong gạo còn lợi mình che đậy như kẻ gian giấu bài của hòa thượng thích minh châu xứ đan sân qua chó man nhi sân anh ta nu pa na đun đa sân tha rei sân hi su văn cha ni u pu na ti ya tha pu sân antanu phala cha deti kalingwa kitawa satu lỗi người thì dễ thấy ngay lỗi ta khó thấy khó hay dường nào lỗi người tỉ mỉ với đào tìm đấu trong gạo đếm sau chờ mờ lỗi ta ta giấu ta ngơ ta còn che đậy dạo vờ ngụy trang của hòa thượng giới đức dạ con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng ạ à. sa thu sa thu thì na dạ nam mô bích tha giá một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức con thành kính lãnh lệ đại đức tịnh đạt vua quan năm giao đạo tràng dạ cảm ơn cô sẵn đông cảm ơn cô thị cảm ơn thị na cho như pháp biết được tín hiệu dạ à, cảm ơn cô hành kiểm cảm ơn pháp nguồn lào cai dạ kính bạch sư quý vị trong này sợ là hết giờ À, nên không có dám đưa tay nhưng mà con khuyến khích cứ đưa tay đi giờ của đại đức tịnh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 à. dạ dạ hôm nay uh, quý vị vào rất là đông đủ xa thú xa thú lành thai dạ ngày hôm nay uh, diễn đàn pháp cứu kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú à, số 253 phẩm à, Malawaka phẩm à, câu quế 253 Dạ bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ à, bắt đầu cho buổi sinh hoạt à, ngày hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Soakato Bhagavata Thammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sāvaka sankho Sankhaṃ namami Dạ Nam Mô Bút Thầy Giá một lần nữa con à, xin kính lễ chư Tăng Và mến chào toàn thể quý vị hôm nay thì à, chúng ta sẽ tiếp tục với à, một câu kệ ngôn pháp cú phẩm cấu quế câu số 253 chúng ta còn à, chúng ta chỉ còn hai câu chúng ta chỉ còn một câu hai câu nữa là chúng ta kết thúc cái phẩm câu quế này câu kệ ngôn pháp cú à, số 253 à, phẩm câu quế có nội dung như sau Barawan chanu basisa Nijang uchana sanyino Asawa tasawa thanti อาราโซอาสวะขยาบาราวจานุบาสิสานิจังโอจานาสัญญิโนอาสวะตัสสาวะทันติอาราโซอาสวะขยา ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng rất xa lầu hoặc diệt ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt bản việt ngữ của ngài hòa thượng minh châu bản à, việt ngữ văn xuôi của ngài in đá trên đá chánh thân đối với kẻ có tìm xem lỗi của người khác thường xuyên có ý tưởng phê phán các lậu hoặc của kẻ ấy tăng trưởng kẻ ấy còn cách xa sự đoạn tận các lậu hoặc bản việt ngữ của ngài à, giới đức như sau những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý nói lời dèm pha Người như vậy còn rất xa Xa đường thiện trí Xa nhà hiền nhân Dạ Nam Mô Bức Thầy Giá nay à, chúng ta học à, câu kệ ngôn pháp cú à, số 253 và cái câu kệ ngôn pháp cú này á một lần nữa nó lại liên quan đến cái đời sống xuất gia và một phần nào đó ý nghĩa liên quan trực tiếp với cái đời sống tạo cái sự an vui cho bản thân mình cũng như là cho mọi người xung quanh thì à, chúng ta từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu à, cái duyên sự cũng như là cái ý nghĩa ừ, như thế nào của câu kệ ngôn pháp cú số 253 này trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu à, sơ lược về ngữ vựng câu kệ ngôn pháp cú số 253 chúng ta có là bốn câu Parawachanupassisa Nichang Uchana Sanino a sa wa ta sa wa câu à, đầu tiên Parawachanupasitsa ở đây chúng ta có cái, cái, cái một cái từ kép à, với ba từ para, wacha và anupasa anupasi anupasi bara wacha anupasi bara có nghĩa là khác ở đây chấm ám chỉ cho là người đối tượng người khác wacha có nghĩa là lỗi lầm lỗi lầm anupassi anupassi anupassi anupassi ở đây chúng ta có cái từ là anu tiếp đồng ngữ anu với lại cái căn dissati là thấy đó anupassi có nghĩa là tìm xét tìm xét xét xét à, cố gắng tìm đó tìm cho cho cho cho cho thấy đó, à, anupassi rồi chúng ta qua câu thứ hai đó là nichang uchana sanino nichang uchana sanino nichang có nghĩa là thường thường khi thường xuyên à, chúng ta quên à, nít chăng và nếp chăng dạ, là thường khi thường xuyên Uchana Sanyino Uchana cộng với là Sanyi Uchana là sự chỉ trích hay là phê phán ở đây chúng ta dùng cái à, danh từ thì là sự chỉ trích hay là cái sự phê phán cái việc phê phán sanh nhi là có cái cái tư tưởng có cái tư tưởng về cái việc đó là chỉ trích về cái việc đó là là phê phán Ochana Sanyi Sanyino được chia cách câu thứ ba asawa tasawathanti asawa tasawathanti asawa có nghĩa là lậu hoặc lậu hoặc hay là phiền não đó thưa quý vị lậu hoặc tasa là của người ấy của người ấy của người ấy là của người nào của người ấy là cái người mà có hai cái tính chất ở hai câu trên đó tính chất gì tính chất là là tìm xét cho ra cái lỗi của người cái tính chất thứ hai đó là thường xuyên có cái tư tưởng à, thường xuyên có tư tưởng chỉ trích về cái việc chỉ trích hay là phê phán thì thì cái lậu hoặc của người ấy quá thanh tí là tăng trưởng lớn mạnh hay là càng ngày nó càng dày hơn càng ngày nó càng nặng nề hơn ừ. mình dùng cái từ tăng trưởng á, thì thường mình nghe có cái chiều hướng đó là tốt nhưng mà tăng trưởng của cái xấu á, thì không ai muốn câu cuối cùng câu thứ ba câu thứ tư đó là araso a asawakhaya araso a asawakhaya ara là cách xa ra cách xa ra so người ấy so là người ấy asawakaya chúng ta có một cái từ à, là asawa asawa asawa đó chúng ta vừa học là lậu hoặc hay phiền não khaya là sự đoạn tận sự chấm dứt ừ, asawakaya là sự đoạn tận các cái lậu hoặc cái từ này chúng ta rất là quen thuộc bởi vì khi mà kết thúc một cái công đức thiện sự buổi trì tụng công phu sáng chiều chúng ta thường khi sẽ nguyện một cái câu để mà hướng tâm về cái việc, việc công hướng về sự giải thoát hướng về cái phước vô lậu ít đăng quá tam mê quân nhân à sao quắc khai gia qua hàng hồ tú ca-lê hãy là mối duyên lành để chấm dứt những à, phiền não ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai đó chúng ta học đọc cái câu đó nè chúng ta có cái từ là a sáu quắc thế gia nó là sự diệt tận sự chấm dứt à, các cái à, lầu hoặc phiền não Dạ như vậy thì à, chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vận của à, câu kệ ngôn pháp cú số 253 này. Và dạ, một lần nữa à, câu kệ ngôn pháp cú số 253 à, có nội dung như sau. Baravachanu basesa nichang uchana sanyino asawatasa watanti à ra so a sa ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt dạ nam mô bổn thầy giác dạ Câu kệ ngôn Pháp Cú à, số 253 này à, có cái duyên sự à, tóm tắt rất là ngắn gọn xúc tích được Đức Thế Tôn ngài thuyết lên khi ngài ngự ngài an ngự tại chùa Kỳ Viên Chetawana và cái câu kệ ngôn này đề cập nhân cái duyên sự liên quan đến một cái vị tỳ khưu tên là Uchana Sanyi thật sự ra cái vị này thì không có biết là tên gì đó thưa quý vị nhưng mà do là cái vị có cái mình có thể mình gọi là cái tật á hay là cái bản tính á Uchana Sanyi chúng ta vừa học đó là gì ha Uchana Sanyi Uchana là là chỉ trích sanh nhi là cái tư tưởng người có cái tư tưởng luôn phê phán nghĩ về à, chỉ trích hay chúng ta dùng một cái từ đơn thuần ngắn gọn đó là bất mãn người hay có cái tâm bất mãn bất đồng Uchana nhi cho nên ờ, trong chư tăng á được ừ, có thể là trong chư tăng thấy cái vị này có cái tâm tính như vậy đặt cho cái vị này cái tên là Uchana Sanyi nhưng mà thật ra cái cái cái cái, cái tên của vị này thì chưa được xác định dạ, một vị tỳ kheo có cái tâm tính là như vậy có cái tâm tính là thường là Uchana Sanyi ừ, cái tâm tính này nó như thế nào nó có tác hại không tốt ra sao thì à, như tình đạt à, có nói từ ban đầu đó là một cái câu chuyện duyên sự à, nếu nói về cái nguồn gốc đó, thì liên quan một lần nữa đó cái đời sống của một vị xuất gia xuất gia kể cả nam xuất gia nữ xuất gia nhưng mà xét về cái ý nghĩa thì à, chúng ta có thể học từ cái bài học này ứng dụng trong cái đời sống ngay cả là người cư sĩ tại gia thì à, cái câu chuyện này xảy ra cái vị tỳ khu à, được mệnh danh là Uchana đó vị luôn có cái tâm bất mãn với các vị đồng phạm hạnh tức là những vị sư bạn đó và không những thế cái vị này thường có cái soi mối tìm tòi để mà bắt lỗi ừ. bắt lỗi đúng cũng bắt sai cũng bắt lỗi nặng cũng bắt lỗi nhẹ cũng bắt bắt xong á đem ra chỉ trích đem ra phê phán ra biêu ríu làm cho người đó xấu hổ làm cho người đó quê à, do cái tâm tính của vị này nó là như vậy mà cái tâm tính của vị này với các đâu phải trong kinh điển mới đề cập đến đúng không mà ở trong cuộc sống của mình mình thấy không phải là ít xung quanh mình cũng rất là nhiều mà đôi khi chính bản thân mình mình cũng bị rơi vào cái tình trạng này cho nên đây là một cái bài học mà phải nói rằng à, sau khi chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ thấy tự bản thân mình cũng như là chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm để xem như là à, khi mà chúng ta gặp những người có tâm tính như vậy chúng ta có cách à, tiếp xúc giao du như thế nào và trong khi chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để mà chúng ta tránh nó đi thì cái vị uh, cái vị tỳ khưu này đó sống ở trong hội chúng chư tăng xuất gia rồi sống ở trong hội chúng chư tăng mà có cái tâm như vậy đó ừ. hay tìm tội hay bắt lỗi và chỉ trích tại sao như vậy tại sao lại như vậy à. thì uh, các vị tỳ kheo khác đó thấy không vừa lòng đã là xuất gia sống đời sống ly gia các ái cùng chung một cái vị giáo pháp cùng chung một cái vị thầy bậc đạo sư cùng sống chung một cái môi trường tu tập không có người thân không có quyến thuộc không còn ràng buộc bởi vợ con gia đình mà lại không có tư thông cảm với nhau à, lại đi chỉ trích thì các vị này à, thấy rằng cái việc này không có ổn cho nên đã trình lên Đức Phật mong rằng à, Đức Phật sẽ có cái cái cách dạy dỗ cũng như là giáo huấn thì khi mà trình lên Đức Phật đó <coughs> Đức Phật ngày mới nói rằng à, này à, này các tỳ khưu cái việc mà chỉ trích hay là chỉ lỗi đó ở trên cương vị là cái người thầy ở trên cương vị là cái người quản lý ở trên vị là cái người để giúp cho cái người khác được cái sự tốt cải thiện đó thì thì không sao còn mà cái người không có một cái trách nhiệm như vậy mà đi bắt lỗi đi chỉ trích đi đi đi đi đi đi đi đi, đi ờ, rầy la về những cái tật của người khác á, thì với cái tâm sôi mối cái tâm xấu xa cái tâm bất mãn với các vị đồng âm hạnh đó thì á, ngay cả các cái tầng thiền cũng khó thể nào mà chứng đắc được huống hồ đừng nói chi nói về đến cái việc mà giải thoát khỏi các cái phiền não nó còn xa vời lắm thì khi mà Đức Phật ngài nói giải thích cái vấn đề đó xong thì à, ngài nói lên câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta đang học ngày hôm nay câu 253 ai thấy rõ Lỗi người thường sanh lòng nóng giận lậu hoặc ác tăng trưởng rất xa lậu hoặc trừ trong cái à, lời của Đức Phật ngài chỉ dạy cho các vị tỳ kheo đó đúng ra đó là cái việc mà nói lên cái lỗi lầm của người khác á nhưng cái cái tâm cái tư thế cái tâm thế nó là giúp cho người đó nhận ra cái khuyết điểm của mình để mà cải thiện á, với cái tâm từ bi giống như là một vị thầy à, chỉ dạy học trò giống như là một cái người quản chúng để mà gìn giữ cái nề nếp của cái hội chúng đó với cái tấm lòng từ bi bởi vì vì, vị thấy là học trò thì nhiều nhưng mà thầy thì có một hai người thôi chúng thì đông nhưng mà quản chúng thì chỉ có một hai người thôi tại vì nếu mà để mà làm được cái công việc quản chúng hay là làm người thầy để mà chỉ lỗi cho người khác á phải có cái tấm lòng từ bi rất là lớn chứ không phải là người thầy hay là người quản chúng chỉ là cái người có cái kiến thức nhiều sâu rộng đâu thưa quý vị mà là người có cái tấm lòng từ bi biết thông cảm biết giúp đỡ nhằm cho cái người đó thấy được cái lầm của mình cũng như là khi mà người đó họ giỏi họ tiến bộ đó thì có những cái cái sự khen thưởng kịp thời cho nên quý vị thấy đó cái người cái người học trò hay là chúng rất là đông nhưng mà cương vị của vị thầy hay là người quản chúng thì thì thì thì thì, thì rất là ít cái việc mà tịnh đạt nói rằng à, trong hàng trước tiên tịnh đạt cũng nói về cái à, cái cái cái, cái đời sống xuất gia đó tại vì cái câu kệ ngôn này đang nói trực tiếp là trong cái hội chúng chư tăng trong cái hội chúng xuất gia thì những vị có cái tâm tư như thế này thì sẽ ra sao thưa quý vị một cái người xuất gia vào trong giáo pháp thì phải nói là nhân duyên rất là lớn cho dù bây giờ đó chúng ta thấy rằng cái sự xuất gia nó không quá khó nói về cái nghi thức nói về cái việc đó là tìm cái thầy vị thầy để xuất gia nhưng cái khó là cái gì cái khó đó là sau khi xuất gia rồi cái vị đó có được cái sự an vui hay không và gìn giữ tiếp tục cái con đường gia của cái người đó được hay không cái điều đó mới khó cũng giống như là quý vị à, cầm một cái số tiền để mà mua một cái đồ vật tiền có tiền thì chúng ta có thể mua bất cứ cái gì mà chúng ta thích chúng ta lựa chọn nhưng mà cái người mà khôn khéo cái người mà biết cân nhắc á, thì người ta sẽ nhìn xa hơn khi mà chọn một món đồ là người ta kêu là dịch vụ sau sau sau khi mua đó liên quan đến bảo trì bảo dưỡng liên quan đến à, cái cái cách thức phục vụ của nhân viên của công ty đó nó quan trọng hơn là cái giá trị món đồ hay là cái cái món đồ mà mình đang cần mua ừ. cái người à, xuất gia thưa quý vị rằng à, nếu như chúng ta nói dễ thì nó cũng dễ nhưng mà chúng ta nói khó nó cũng khó là như thế nào dễ ở đây là cái việc xuất gia Đức Phật Ngài không có cấm đoán Ngài không có phân biệt nam, nữ, giai cấp, giàu sang, phú quý hay là bần tiện, nghèo khổ, ăn xin. Ngay cả những người nô lệ, Ngài đều mở rộng tấm lòng, mở rộng vòng tay cho phép những người đó được xuất gia. Nhưng khó là khó như thế nào? Khó là cái người đó có khởi lên cái tâm muốn xuất gia hay không cái duyên xuất gia của người đó nó mỏng nó dày như thế nào và cái khó hơn nữa đó là sau cái xuất gia giống như chúng ta là sau khu món đồ sau khi xuất gia thì chúng ta sẽ là người như thế nào sống với cái đời sống xuất gia có được cái sự an vui hay không đó là cái vấn đề rất là khó chứ không phải là xuất gia rồi chúng ta muốn ở đâu ở muốn tu gì tu muốn đắp cái y đắp nó dễ thì cũng dễ mà khó nó cũng khó và đặc biệt đối với những người có cái cái hạ cái cái cái nết mình nói là cái nết á nên nó, nó có cái tính trung trung lập á hay là nó nặng hơn rõ hơn là cái tật á như là cái vị sư đang cái vị tỳ kheo đang được đề cập ở trong câu chuyện đó là vị Uchanasanyi đó thì tịnh đạt phải nói rằng cái vị này cái đời sống cái đời sống xuất gia của vị này cực kỳ là khó cực kỳ là khó tìm được cái sự an vui nơi cái đời sống xuất gia và cực kỳ là khó có thể kéo dài cái đời sống xuất gia và sớm muộn thì nếu như không có được cái sự giúp đỡ hay là không khắc phục được thì sớm muộn thì cái vị này cũng hoàn tục trở về thôi quý vị thử uh, xét lại ở trong cái kinh nghiệm cuộc đời của mình đó quý vị từng tiếp xúc từng bắt gặp những cái vị mà xuất gia hoàn tục về nhà đó có nhiều cái lý do lắm nhưng mà chiếm phải nói là 7 80 phần trăm ở trong đó đó ừ. là không có được cái sự an vui nơi cái đời sống xuất gia còn cái lý do giống như là cha mẹ à, không ai chăm sóc à, hay lý do cá nhân thì nó rất là ít nhưng mà cái lý do lớn nhất nhiều nhất chiếm đại đa số đó là không tìm được cái sự an vui nơi đời sống xuất gia và không tìm được sự an vui nó có nhiều cái nguyên nhân nó dẫn đến và một trong những nguyên nhân nổi bật nhất đó là sự bất mãn với cái đời sống xuất gia bất mãn với đời sống xuất gia là sao ở trong uh, kinh trung bộ đó chúng ta còn nhớ cái bài kinh số 16 kinh tâm hoang vu đó thưa quý vị cái bài kinh nó rất là rõ cái về kịch bài kinh nó nói rất là chi tiết với một người có cái tâm hoang vu ở đây kể cả người xuất gia và người tại gia cư sĩ nếu như có cái tâm hoang vu thì phải nói rằng cực kỳ là khó để mà để mà có được cái sự an vui ở trong cái đời sống phạm hạnh hay là có cái sự an vui trong cái Phật pháp trong cái cái việc mà chúng ta tìm hiểu Phật pháp theo đuổi Phật pháp nó rất là khó năm tâm hoang vu đó là gì đây tịnh đạt có kể ờ, chi tiết về cái ờ, vấn đề tâm hoang vu nhưng mà tịnh đạt xin được uh, nhắc sơ cái tâm hoang vu thứ nhất đó là nghi ngờ nghi ngờ về đức phật không có niềm tin nơi đức phật không có niềm tin đức phật có thật hay là không không có niềm tin nơi ân đức của Đức Phật Cái tâm ăn vô thứ hai đó là nghi ngờ về giáo pháp lời dạy của Đức Phật. Nghi ngờ cái lời dạy của Đức Phật có phải là chân lý hay không? Cái tâm hoang vu, hoang vu có nghĩa là nó hoang dại, nó không có định hướng, nó không có rõ ràng đó. Nó mơ hồ, nó không lối đi nó mịt mù và cái tâm mà mê mịt mù không có lối đi đó thứ ba đó là nghi ngờ về tăng là đệ tử của đức phật cái thứ tư là nghi ngờ về về học giới những cái giới những cái điều giáo lý mà chúng ta đang thọ trì chúng ta đang tìm hiểu chúng ta lại tiếp tục nghi ngờ không biết cái điều mà chúng ta thực hành đây chúng ta gìn giữ đây nó có lợi ích gì hay không và đặc biệt cái điều cuối cùng nó liên quan với cái câu kinh mà chúng ta đang học ở đây liên quan đến cái dịch trình duyên sự này là phẫn nộ với các bạn đồng phạm hành tình này xin được trích cái đoạn này để uh, trình uh, để cho các quý vị chúng ta thấy tại vì nó có liên quan trực tiếp cho nên chúng ta sẽ nói về vấn đề này nhiều hơn Và lại nữa, chư tỳ kheo, tỷ kheo phẫn nộ đối với các đồng phạm hạnh, không có quan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn. Chư tỳ kheo, tỷ kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu như tâm của ai không hướng về nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn như vậy là tâm hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ nè bình đẳng xin uh, uh, uh, copy uh, lên trên cái bảng uh, quý vị thấy ở đây một, ờ, một cái điều mà tịnh đạt thấy ở trong ờ, bài kinh năm tâm hoang vu à, trong kinh kinh tâm hoang vu đó được trình bày và nó liên hệ trực tiếp bởi vì à, ở trong cơ cầu cậu câu câu kệ ngôn pháp cú số 253 đó nếu như cái vị nào ở đây là cái vị tỳ kheo Uttanasanyi có cái sự là tìm lỗi chỉ trích phê phán thì cái người đó càng xa cái việc đó là diệt trừ phiền não và ở trong cái câu kinh của bài kinh tâm hoang vu đó cái tâm hoang vu thứ năm đó là cái vị tỳ kheo phẫn nộ với bạn đồng hành ở đây chúng ta sẽ tóm gọn lại bằng một cái từ đó là bất mãn hay là bất đồng thì nó dẫn đến là cái tâm của vị này sẽ không hướng về cái sự nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn nói về cái sự liên tục đó cái sự mà vượt qua những cái thử thách những cái khó khăn đó, ở trong cái đời tu để mà đạt được những cái cái kết quả về thiền về đạo quả về giải thoát về giác ngộ bởi vì à, bởi vì tâm của vị này đó luôn luôn có bị cái sự là sân hận nó nó đốt cái sự nóng nảy ở chung với lại hội chúng chư tăng ở chung với huynh đệ trong chùa mà cứ nhìn cái vị này cũng không có hoan hỷ nhìn cái vị kia cũng không có hoan hỷ sao vị này lại đi đứng vội vã như vậy sao cái vị này mặc y lại lâu tôi lết thết như vậy sao cái vị này tới ngày rằm 30 mà không cạo đầu sao cái vị này à, nói chuyện à, cười lớn như vậy sao cái vị này móng tay móng chân không cắt để dài như vậy à nhìn rất là xét nét chi ly để mà để mà sanh lên cái tâm đó là bất mãn rồi cái vị này như thế này cái vị kia như thế kia quý vị biết là à, mỗi một người sẽ có một cái tật khác nhau mỗi một người sẽ có một cái phiền não và cái bất cẩn khác nhau và nếu như chúng ta không có cái sự thông cảm không có cái sự đồng cảm với nhau để mà vui hòa sống chung đó thì sớm muộn vì sớm muộn gì vị này có đi đến hội chúng nào có đi đến ngay cả ở những cái trường thiền nghiêm chỉnh tâm của vị này cũng y chang như vậy cũng sanh lên cái sự tại sao như vậy tại sao như thế này tại sao như thế kia tại sao cái vị đó không làm theo ý như mình nghĩ ừ. quý vị thấy khổ không mà này cái này là cái tật mà nói cho thẳng ra đó đó là cái tật tiềm ẩn trong quá khứ một phần nhưng mà một phần đó là do cái người này đa phần là tuổi mới đi tu bởi vì cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái sự va chạm tiếp xúc với ngoài đời á rồi nó làm cho cái người này có những cái nhận định những cái suy xét cũng như là khi mà mình lớn tuổi mình mình mình mình mình mình bị cái hạn chế về cái tuổi tác khi mình bước vào chùa đó là mình là sư đệ mình là người nhỏ mình không có đồng ý với ờ, cái người nhỏ tuổi hơn mình mà tu trước là nó nó nó nhiều thứ như vậy lắm thì nếu mà không dẹp được cái cái điều đầu tiên là phải chấp nhận đó, thì sớm muộn gì cái cuộc đời cuộc tu của người đó cũng chấm dứt cũng cũng dừng lại thôi cũng dừng lại thôi bởi vì cái sự đốt nóng ở trong cái cái cái cái cái tâm của vị đó sáng cũng bị nóng mà trưa cũng bị nóng chiều cũng bị nóng mà lỡ bữa nào mà xui xui mà gặp tiết trời nó hơi xấu bệnh bệnh cảm cảm đó, nó đốt còn dữ hơn nữa tại vì lúc đó cái tâm nó còn yếu hơn nữa bình thường là, là cái tâm nó còn chút xíu năng lượng đó, nó còn chống đỡ được nhưng mà khi mà cái tâm nó bị xìu xuống nó cạn kiệt năng lượng thì lập tức những cái phiền não nó nó sẽ đánh một một một tập trung thì nó rất là nguy hiểm ừ. và quý vị biết cái sự bất mãn này đó riêng cái phần mà bất mãn đối với các các vị đồng phẩm hạnh đó nó nó nó nó nó, nó, nó. tình đạt không biết giải giải thích như thế nào để các vị cảm nhận được bởi vì cái sự bất mãn này nó không chỉ là chặn đứng cái sự an vui trong cái đời sống xuất gia ngay thời điểm đó mà nó khiến cho vị này rất là dễ mà bỏ chiếc y để hoàn tục và đặc hơn nó nặng nề hơn là nó sẽ là cái cản trở cho vị này quay trở lại với Phật pháp và mất luôn cái niềm tin nơi tâm bảo cái tâm bất mãn nó nó nó nó nó, nó, nó nguy hiểm như vậy đó nó nguy hiểm như vậy đó chứ không đơn thuần là tu không được hết duyên hoàn tục cái đó rất là bình thường nhưng mà để cái tâm bất mãn mà nó nó nóng nó đốt nó thiêu đó thì nó nó cháy luôn cái niềm tin luôn cho nên làm sao để mà mình giữ được cái tâm đừng để lên cái tâm khởi lên cái tâm bất mãn um, thường khi đó thì các vị lớn hay dạy đó một cái người mà học nhiều một cái người hiểu rộng những cái vị có cái tâm thông cảm rất là lớn khi mà mình à, đủ chín chắn mình đủ cái kinh nghiệm đời kinh nghiệm tu tập đó và mình à, có cái sự an vui ở trong Phật pháp đó và mình tìm hiểu nhiều ở trong Phật pháp đó thì mình sẽ có cái cách nhìn đó là thông cảm cái cách nhìn thông cảm này nó rất là là là là là, là hay khi mà mình khởi lên cái tâm bất mãn đối với cái những người trên mình hay là những cái người thấp hơn mình dưới mình cái sự thông cảm này nó nó làm cho mình chấp nhận làm cho mình chấp nhận nếu như mình có khả năng để mà giúp đỡ để giúp cho người đó thấy được cái lỗi lầm để mà cải thiện đó thì tốt còn không thì nó không có đốt nóng mình thì đó là cái tâm chấp nhận còn một cái phương pháp nữa đó mà mà có thể chúng ta ai ra ai ở đây cũng có từng nghe nói đến đó là cái cái phương pháp hay là cái cách sống sáu pháp hòa kính sáu pháp hòa kính à, cái điều này nó lạ lắm khi mà chúng ta tìm hiểu Phật pháp đó chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật ngài không không không không không phải là chỉ ngài chỉ dạy những cái gọi là ngài chỉ dạy những cái điều đó là à, phiền não giác ngộ đó là cái cốt lõi nhưng mà bên cạnh đó ngài dạy luôn cái đời sống cái cách sống và cái khéo léo trong cái đời sống đó thì cái điều này nó liên quan đến à, người xuất gia và người tại gia cư sĩ luôn quý vị thấy rằng trong cái gia đình chúng ta sống đó cha mẹ ông bà con cái mà nếu như là các thành viên mà có cái sự bất mãn bất đồng với nhau thì gia đình đó làm sao ừ. lúc mà lúc mà nhẹ đó thì còn à, à, sống chung được lâu lâu lớn tiếng hay là lâu lâu mà chiến tranh lạnh không có nói chuyện nhưng mà nặng á nặng thì sao bắt đầu xích mích xui rủi nữa là kinh tế ngay cái thời điểm mà kinh tế eo hẹp thất nghiệp đồng lương thì không tăng à, cái cuộc sống là chật vật xui mà rớt vào những cái tình huống như vậy mà gặp những cái tâm bất mãn mà nó nó nó nó nung nó nóng nó đốt nữa thì phải nói là cái gia đình nó mất hạnh phúc không có một chút xíu gì an vui trong cái tình nghĩa à, vợ chồng anh em không có một chút xíu gì hòa thuận ở trong một cái gia đình quyến thuộc hết gặp nhau là mặt lớn mặt nhỏ gặp nhau là à, là quánh mặt làm ngơ cái tâm bất mãn nó nó nó nó nó, nó làm cho gia đình làm cho quyến thuộc làm cho một cái tập thể nó tan rã và nó nó không phải là nó tan rã một cách uh, thô tháo mà nó âm thầm nó âm thầm nó từ từ từ từ từ từ một một mà một khi nó nó nó nó nó, nó bùng phát rồi thì không có cách nào để chữa hết tại vì nó sức mẻ rồi nó sức mẻ nó ngấm ngầm ở trong đó rồi à. Sáp pháp lục hòa mà Đức Phật ngày dạy để cho tất cả các hội chúng nào, những tập thể nào cũng có thể áp dụng để mà có cái sự an vui. Thì ờ, sáu pháp thuộc hòa lục hòa thì quý vị cũng đã từng nghe rất là nhiều lần rồi, thì tịnh đàn cũng xin được ờ, nhắc lại một tí xíu cũng như là cái à, nói về cái phương pháp để mà chúng ta khắc chế cái cái sự bất mãn ở trong gia đình ở trong quyến thuộc ở trong tập thể và nhất là đối với cái hội chúng à, là người xuất gia thì cũng rất là cần hơn những cái tập thể khác về cái sáu pháp luật hòa này cái điều thứ nhất đó là thân hòa đồng trụ hay là thân hòa đồng tu đó tức là khi mà mình ở chung với nhau thì mình à, à, sẽ chia sẻ san sẻ những công việc với nhau à, sống chung để mà giúp đỡ lẫn nhau trách nhiệm phân công để mà hoàn thành chung tay lo cho một cái ngôi tam bảo khẩu hòa vô tranh hay là lời nói hòa hợp đó khi mà mình nói chuyện mình tiếp xúc mình giao du mặc dù đó là người thân người quen nhưng mà mình vẫn phải lựa lời để mà không có phiền phật ý với nhau cái phiền trong cái lời nói nó nó nó, nó vô tình hay là cố ý thì đều phải cẩn trọng hết bởi vì cái lời nói khi mà một khi mình mình nói ra rồi đó thì không thể nào rút lại được cái thứ ba đó là ý hòa đồng diệt hay là ý hòa cùng vui đó sống với nhau mình thông cảm với nhau rồi một cái à, cái sự tiến bộ không có cái sự đố kỵ không có sự chỉ có cái tư tưởng để mà hơn thua rồi giới hòa đồng tu ở trong hội chúng ờ, người xuất gia thì có những cái giới luật mà Đức Phật ngài ban hành cứ nương tựa theo giới luật đó mà mà sống những người xuất gia cư sĩ những người bạo thì cũng có những cái giới luật cũng như là sống trong tập thể xã hội sống trong cái môi trường là trường học là công ty là xí nghiệp thì chúng ta những cái nội quy thì chúng ta cứ nương vào cái nội quy nương vào cái luật pháp để mà chúng ta có cái sự sự đồng nhất với nhau rồi cái thứ năm là kiến kiến hòa đồng giải tức là khi mà chúng ta thấy điều hay điều phải thì chúng ta cùng nhau chia sẻ mặc dù là những cái lúc mà hội họp để mà đưa ra những cái quyết định đó chúng ta lớn tiếng để mà nêu ra những ý chính kiến đó là những cái lúc mà cần phải nói lên sự thật nhưng mà ngoài cái đó ra thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là à, có những cái điều gì hay những cái điều gì mà à, khuyên răng cho đúng đắn thì chúng ta đem ra để mà để mà chia sẻ lẫn nhau và cái thứ tư thứ sáu cuối cuối cùng đó là lợi hòa đồng quân à, lợi hòa lợi lộc cùng chia sẻ không có không có chiếm phần lớn về mình không có cái à, phân biệt đối xử à, không không có phân biệt đối xử nếu như một trong cái tập thể nào ngay cả người xuất gia người tại gia cư sĩ ở trong một công ty ở trong một cái xí nghiệp trong một cái xã hội mà chúng ta có được cái sáu điều này phải nói rằng cái hội chúng nó cái tập thể nó rất là ở đây cũng vậy nên mà chúng ta có thể áp dụng được sáu cái điều này phải nói rằng là một cái gia đình đầm ấm an vui không có tranh chấp ai cũng là tương thân tương ái với nhau thì ngày hôm nay chúng ta nói về câu chuyện ngôn pháp cú à, số 253 ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt nói về cái đời sống bản thân mình cũng như là cá thể trong một cái tập thể hãy rất là cẩn trọng về cái lời nói về cái hành động về cái tư tưởng đừng để cho cái sự bất mãn với những người sống chung mình nó nó nó, nung nấu nó cái sự an vui của bản thân mình bằng cách đó là chúng ta hãy tập với cái sự chấp nhận với cái sự thông cảm và chúng ta học theo cái lời Phật dạy với cái sáu cái pháp hòa kính tất cả những cái lợi lộc những cái điều hay điều phải chúng ta đem ra chia sẻ và cẩn trọng trong cái lời ăn tiếng nói công việc gánh vác phân điều đặn không có lánh nặng lánh nhẹ tìm à, lánh lánh nặng tìm nhẹ à thì phải nói rằng à, chúng ta sẽ có được cái sự an vui à, cái điều này nó rất là dễ quý vị đến một cái hội chúng nào đến một cái ngôi tam bảo nào chúng ta chỉ cần quan sát là chúng ta sẽ thấy quan sát là chúng ta sẽ thấy là cái hội chúng này có được cái sự hòa hợp hay không có được cái sự an vui hay không chỉ cần quan sát thôi không cần phải ở chung tại vì cái điều này nó không thể nào giấu được với một người có kinh nghiệm cuộc sống chúng ta sẽ nhìn nhận ra rất là dễ dàng à. đến với gia đình nào cũng vậy chúng ta thấy là gia đình đó có được an vui đầm ấm mà chúng ta nhìn thấy liền chứ chúng ta mặc dù là chúng ta không nói thôi ừ. nhưng mà chúng ta sẽ thấy thì người khác đến gia đình mình người ta cũng phát hiện y chang như vậy thôi à, ở đây không nói là người ta đánh giá nhưng nhưng mà cái việc mà hòa hợp an vui hạnh phúc là chính từng cá thể từng thành viên ở trong một tập thể chúng ta cùng nhau để mà cố gắng thì sẽ mang lại cái sự an vui trong cái đời sống xuất gia hay là đời sống tại gia cư sĩ thì à, qua câu kệ ngôn pháp cú số 253 này tin đạt à, chia với à, diễn đạt pháp xin được kết thúc tại đây à, con xin tri ân chư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 và dạ, sa thú sa thú lành thai Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tình Đạt cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học Pháp và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cộng dân hồi hướng. gia lê quá ta ti vi santi ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ตาธรรมดาเดนะปาวันตูปูจิตาสดเห็นการอนเตขาวิหารมังดาเล